lời nói đầu tiên xin cho lộc phát tài chào toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với lại lộc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn tài xỉu anh em ơi tài xỉu không tan nha anh em đó tài xỉu không tan thì nó có hai cách chơi một á, anh em đi sòng sới của người ta đây cái đây là cái chấm này anh em này. đây anh em thấy không đó, để sát cho anh em xem luôn ok cái chấm này anh em mình chỉ cần chạm tay vào trong hộp của người ta thôi nha đó chỉ cần chạm nhẹ vào trong hộp người ta thôi rồi còn cái cách thứ hai á là đây nè đó mình đã chuẩn bị sẵn cho anh em nè đó đây là chỗ đây có bốn bộ nè đó đó anh em thấy không đó. là mình đã làm sẵn vào hộp luôn không tăng tích nha anh em không tăng tích bao cho anh em thử nè đèn led nước muối và 500 đó đèn led nước muối và 500 để trước mắt á, thì mình sẽ test qua cho anh em là đèn led và 500 tại vì cái nước muối lâu thời gian mình nó có có thời hạn có nó có lượng nha anh em đó, anh em thông cảm cho mình rồi đây nè mình sẽ test đầu tiên là cái bước là đèn led cho anh em xem nè mình giờ mình gửi cho anh em nè đó để đến đây nè đây đó. nào vạch ra cái đó cho nó xong đó, để cho anh em coi đây một mặt này. đó mình test cho anh em đó nếu như mà có đồ á là nó sẽ ngâm liền đó anh em rồi ok chưa tiếp theo nè đó anh em thấy không rồi hộp thứ ba nè đó ok đúng không anh em đó mình nhìn mình còn cũng cũng thích mà nó chi rồi tiếp theo nè mình sẽ test về 500 cho anh em coi nè đây hiện tại trên tay mình là một cục 500 này này và đây là một hộp có đồ nha anh em đó mình sẽ để chung vô luôn đó bốn hộp ok chưa rồi anh em nhìn kỹ nha nhìn kỹ cái tay mình nè đó anh em thấy không làm lại cho anh em coi nè đó để xuống là nhảy để xuống là nhảy thôi nha anh em đó này đó lắc cho anh em coi thoải mái rồi tiếp theo này mình sẽ test cái nắp này đó nếu mà có là dính đó là nha anh em đó ok rồi đó nắp nè đĩa nè hột nè ok hết rồi đúng không rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là 6 cây nha anh em đó 6 cây khi anh em mình đi chơi á chỉ cần cho mình á một chiếc nón này nè đây mình để sát vào đây đó đây nón nào cũng được nha anh em đó nón của anh em thì mình sẽ làm vào trong nón của anh em đó đây mình để cho anh em coi luôn đó. ok chưa rồi nón này bây giờ mình sẽ đổ đầu mình nha đó nón này giờ mình sẽ đổ đầu mình khi anh em mình đi chơi á cần cho mình đó là một cái máy rung bọc trong người là ok đó đây máy rung này anh em đó, rung xanh anh em mình chỉ cần bật vào trong người thôi đó giờ mình bật lên đó thì đèn sẽ sáng lên như thế này nè rồi giờ mình để ra cho nó dễ nè ok khi á mà mình lắc đây mình đã làm tất cả vào trong mặt lục nha anh em rồi bây giờ mình sẽ nói làm một lần cuối nè anh em lưu ý cho mình cái, cái chỗ này nha đó anh em mình đi chơi á nhiều anh em chỉ làm vào trong một hộp thôi một hột rất là khó chơi nha anh em đó ví dụ bây giờ nè mình làm vô một hột lục đi đó một cái mặt lục giờ hai hột này nó nổi lên còn hột này không nổi thì anh em chết nhiều cây như vậy đó thì anh em đừng có tiếc rẻ với cái đồng tiền đó mình lưu ý anh em kỹ nha đó anh em mình đừng có tiếc khi đi chơi đó rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em là 6 cây 6 cây nha anh em đó test cho anh em xem khi á, mà lục lên á, thì máy nó sẽ báo và nó rung anh em cùng thấy và cùng nghe luôn nha ok chưa anh em sẽ cùng thấy và cùng nghe luôn đó anh em để ý kỹ cho mình nha cái đầu tiên nè rồi đã có lục nha anh em đã có lục đó anh em mình đánh lục tài cho mình tắt tay cho mình cứ phan cho mình đó hai lục một ngủ ok chưa đẹp đúng không tiếp theo nè rồi hiện tại cái này không có lục nha anh em đó không có lục thì anh em mình sẽ đánh xỉu cho mình đó đánh xỉu ok dở nè đó cái này đen thôi cho anh em đó không có lục thì anh em đánh xỉu đó những cái này là phải chấp nhận nha anh em rồi tiếp theo nè rồi hiện tại có lục rồi nha anh em đã có lục đó anh em thấy không máy rung báo rồi à. đó ok giờ anh em muốn đánh lục bài cho mình dở nha đây tam ngũ lục tam ngũ lục đó tiếp theo cái thứ ba nè rồi cây này có lục nha anh em đó anh em mà đánh lục tài cho mình đánh tắt tay cho mình đó cứ mạnh dạng đánh tắt tay cho mình đó đánh này không phản nha anh em hai hai lục một ngủ ok không anh em đó tiếp theo nè đó. rồi cái này không có nha anh em đó máy không báo không có thì anh em mình sẽ đánh xỉu đó cứ đánh bình thường cho mình cứ đánh bình thường cho mình đó còn không anh em mà đánh nhất hay xỉu gì cũng được đánh cho nó vui ok dở hai nhất một ngủ anh em thấy không hai nhất một ngủ xỉu ăn cặp đó rồi cây thứ năm này nha anh em đó bắt đầu cây thứ năm này rồi đó anh em thấy không máy đã báo là là sẽ có lục nhanh lắm anh em chỉ trong vòng một hai giây là báo liền anh em đó anh em đã lục vào cho mình tắt tay hai lục một nhất đó em đúng không anh em dễ chơi cực kỳ rồi tiếp theo nè rồi máy không báo anh em ơi anh em đánh xỉu đó anh em đánh nhất xỉu hoặc là tam xỉu gì cũng được đó anh em cứ đánh đi dở nha đó hai nhất một tứ anh em thấy không ăn đủ đôi đường hết ok không rồi bây giờ nè mình sẽ tắt máy và để mình nói chuyện với anh em cho dễ nữa nha đó khi anh em mình á đi chơi á lưu ý hồi nãy mình có từ đầu video đúng không đó đừng có làm vào trong một hộp làm á thì làm vào trong ba hộp khi mà ba hộp á, mà không cho máy mình nó không báo á, thì anh em mình đổi ngược mặt bán được chứ còn mà anh em mình làm có một hộp này đi chơi nhiều lúc nó phản là anh em kêu ừ do đồ thế này đồ thế kia đó đó là do anh em mình không biết nha rồi ngoài ra thì ở nhà lọc còn bán thêm cho anh em á, là tất cả về các loại cờ bạc ví dụ như nè tài xỉu sóc đĩa bài lá bầu cua đó bầu cua hay là tất cả là mọi thứ là mình nhận làm đồ hết nha anh em đó đây đây bên hôm tại hôm nay mình làm mình quay tài xỉu nha anh em đây anh em nhìn đây đó chén đĩa nắp không thiếu một cái gì hết nha anh em không thiếu một cái gì hết rồi anh em nào mà đang xem cái video này á, có gì có phản ánh gì á, thì cứ nhắn tin cho mình hoặc là comment ở dưới trong cái video này nè rồi còn anh em mà cần mua những cái đồ gì á, cứ liên hệ cho mình theo hai số ở trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em nha anh em đó cái mùa dịch này nó cũng đã qua rồi cho anh em mình cũng sắp được gặp nhau rồi đó anh em mình có cái gì đó, thắc mắc hay là lấy hàng hóa gì cứ trực tiếp liên hệ với mình nha đó anh em xem xong nhớ cho mình một like và một subscribe kênh nha anh em rồi xin chào toàn thể tất cả anh em